nhớ dùng ít chồng phong dư cho tôi nha dùng xe bùa trả tao là cổng cho nên hỏng youtube nào và ờ, nu nó cũng quyền là kia cho và đã có một sai spam theo một một giảm spam nữa nhở ấy còn nó cũng quyền là kia cho đơn đợi cháu và chỉ tao báo sư, nên cháu báo là lỡ là nên xuyên tế thế ấy cho cuộc theo là chỗ ờ, xà bao theo chị tao bao bé thơ tôi ạ thảo ở nhục là ô youtube nhưng tôi cô giờ chị tao bao giờ đã khỏi spam nó đấy ạ chế nên một trong đại nói ạ mù hấu khóc này nên một trong đạo youtube youtube này ạ À, thằng nên một trăm đầy youtube tố yếu tố là thì nên một tao tạo mà ít khó chia nên một soi thì span nó nhở span chấn tn tm nhở thằng ta đi yếu thiên nó tốt nó nhở yếu trừ các rong nó tiền đã bán nó này nhở cháu uh, youtube mới chơi ra hỏng nó này nhở cháu nó giờ cháu uh, là nhục của sai là cháu xin ban chín đế nó thế kia xử lý cho tao nói giờ cháu uh, nên đăng ký này nhở đăng ký lấy trong youtube nè họ có phần trăm cho tao nói giờ phần trăm spam mua tăng cho nó nhỏ cho trình và nên nên chờ đăng ký sẽ nhỏ ít khi nhà nó nhỏ cái nó mua cho và ít xanh ít bùa trao cho bé xanh bao bùa gì cho chua lên đăng ký nhá cái nó cô cô tao trong chat lại là không phần trăm spam xem จะ่เป็นเราม่ใช้จอดันดาวอายุเก่งนะยะใช้หนึ่งหัวเจ้าไปเจอสิงปานนะยะจะได้หมดนกันแต่ได้กินแน่ว่าสาวเชดตูลิงแต่ได้กินนะยะจะลราไม่จอดันดาเนาะแล้วมูเนียตั้งแต่หัวขาละดาวก้าแล้วนะยะแต่หนต่อยมาต้นเดินหน้า là chính là cuốn sách của kênh chỉ cống vàng nhỉ uhm, blog của chị cho mình đăng ký đi là chính là của trâu mà do y phần trăm spam blog không đàn tên đã mà như cha cả nó nè cả tao nó nè nơi họ trâu phải bị chân đã phần trăm cao á tôi sẽ cố nhục vào mua ตีตาละนี่ยอตอนนั้นเนี่ยเขาว่าละแค่จะอยู่เจ้าเราก็ตื่นนะเนี่ยอยู่ที่ปั๊มหมกแฉ giờ thì thảo có một giàu nè để có chơi dần anh thì có một tờ lúc dịch của nó nếu thì lòn tới nhấn la nhỉ à, không có liên kết đến các trang mạng hội còn nó mà toán đẩy mà này chỉ nhớ cầu cái chào phần trăm cao á cái chỉ của nhập vấn đề là cái chào phần trăm đâu mà cầu phần trăm tỏ cá mà nếu cố chịu chả cầu phần trăm tỏ cá mà mình chỉ tao chả họ chỉ lì ờ, cầu phần trăm một cho đọc bé chào phần trăm nè à. mà thằng đó mà nên là chủ uh, cho chị thì tiền á à. chủ sai rồi rong nên từ thu thế chủ tàu khó tàu trẻ có giờ xí ban năng gì thì thiệt nhớ trên cần đá mà trên tế nên tôi tôi nhớ tôi nữa nhở có tôi tôi có xí ban năm một thao và bé chào phần trăm là na thế thằng đá đến này có mù vi phạm ra khỏi và nguyên thác cộng đồng ấy trạng thái nguyên thác cộng đồng ấy nhở do đến thế vi phạm xí ban mà theo tôi là thông báo ở tiến này vi phạm xí ban là mà nguyên thác cộng đồng là nhiều lò tăng đợt nó nữa ตอขออีตอนนั้นอยู่ร้อนแต่อ้อนรองเท้ามาก่อนเรามากูเรียนกวนเจ้าขอสิปันหูเชียวสิเรี่กเขามีตะกลุ่งดังมาเจ้าก็ฉาดเดิกูต้องจอดไปจอดอยู่ับเราคือยุดทุนในยาะในจิงฟ้าขอนอนเขามีตะกลุ่มดังเลยหนึ่งวันดาวใหญ่น่ะ có cho video này ạ có quay cho và cho mấy người giàu mà youtube chỉ chính pha nè giờ thì có quay chủ mấy người giàu mà thảo nhật qua là này ạ giờ thì được qua là chỉ có có khỏi video đã có sót mất cho đã sử thôi rồi nè còn nếu chỉ qua là nhớ lần gì mà thiết lịch tàu theo và dưới là lý do có muốn chỉ là là đo che trả 난이도가 잘 youtube 이제 요저 유튜브 요청 qua 요거라 와 세는 지다 mua qua, 와 đồ đối chi hai điểm chỉ tao mua bản quyền đấy nhá dù chỉ tao mua bản quyền nó ờ, qua Watson để tên đã mày, dù dù trong một tháng đấy nhá dù quay chủ tế còn đã dù quay chơi sai dù trong một trò dù chung YouTube mà thế thì trả hoàng nguyên tắc một đồ nó theo ngoài si dù bỏ lại xin đầu đấy nhá dù bỏ xin đầu dù cũng trong một quay mà 这个教的小鱼动呀。哎呀，今天我洗这点用用手夹的呀，呃，轮到的点了呀，呃，新到的点嘛，找是到呢。theo à dù cho à dù à giờ lý do này mù đồ mua là chỉ tua cái thế này ạ này mà sau quay sau quay cái khó thầu dù dù mua tu mua tua là chỉ tua cái lại nửa lon chán đấy ạ hoàn 这行当嘛，只只不错đấy ạ dù cho mình có xào đấy mà nên sao cho thế cái hạt trong nhân đạo cho xào mình thu dù thế là chỉ trao khó nguyên tắc cộng đồng nữa nhỉ khó quay ít tu hai đã dùng mà như do lùi sai thế này nhỉ mà bây giờ đã muốn khởi một xí thì tổng tên là vạn thế chia sẻ thì dọc ba tàu à, cắt tù à, tàu lòng lồng cho đợi nó lại ừ. Cho vì chào bé hò vi phạm à, Sipan đấy nhở Chứ cô xử lý của ra video thế của cô khai cho mình chỉ là thế Sau là khi cho khi sĩ youtube từ thu có cho tôi đấy nhở Ra nó của cô khai cho mình chỉ chào dù hát trao Sipan nè, Thế này cháu họ chỉ tao sai là họ mù sai Chuyện ừ, của một kẹo à, nét đời Sipan đấy nhở chỉ chỉ nó đến nên một đơn đạo của tuy chính nào, xem đến nào nếu một người đơn đạo có người đăng ký là nó đấy trao lưu ờ, youtube cho cái trang mà nên chọn nên đăng ký nên chơi sai cái lọ nó cô thảo nữa Peter yêu yêu yêu trong yêu này nhở yêu nhục và qua xí thì à, cho nên đăng ký à, nửa à, dây sai hành thế là cô cho họ thì yêu xí ban thế nó đó nó này nhở một đạo hoàn đã khó niệm xét nó này nhở thế giống như linh thú của đức khen này nhở của ra video đến đây của Đức Phi ạ Đến đây một số comment hoặc là comment họ này cho cái video này ạ YouTube tao xóa thường xuyên các YouTube mới kiểm tra thấy có xóa chắn mà cứ điện có điện điện có điện sẽ ban thêm dòng tin đấy ạ mua cho chảo lăn đáo thì nó đây chụp có điện spam đến theo liền chè thôi ạ trên này chụp một mất xóa chạy tải đấy ạ เนี่ยตั้งแต่ขวาลอยปอกอืม จะเนื้อตานเท่าที่น้องหน่ะนะ ไปจันอยู่ของวันเราวันในวันยูทูบเนี่ยจะเนื้อมูดจะสอบกับต่องกว้านนอนเดี๋ยวได้กินไงอ่ะ มูตาเฮาอยู่ตัวยูทูบ cái chân này thôi nhỉ mà nghĩ con này dòng đều có một giới thiệu nó đi nhỉ mà bé nhiều khẩu lỗ mà bé chỉ tâm mua cả giới thiệu nó nhỉ mà dù là chủ mới sao cả giới thiệu nó do có chỉ tao sang này ạ cái chủ mới sao cả giới thiệu nó thì liên kết đơn đầu liên kết nó nhỉ liên kết đơn đầu uh, Google cộng thì YouTube tôi bị thế nó anh kết của ta thế nó cái linh từ họ báo ở cái lục cộng rồi cô à, hai tao học ăn rồi cũng mà đi kia rồi giờ thì họ báo cô báo rồi đó cô yêu khai xong sức thì với mà mùa kho đấy hả mùa sau sau mùa chỉnh sửa của nó thì nên một cái tỏ nó một nhiều trong đại thông bố hơn đấy hả nghe cái lời nó thì nên một con đấy nhở nên muốn là link dẫn theo cho ta hỏi no số điện thoại là chỉ email facebook um, thế cho ta hỏi no của chùa mà lúc vừa cộng của nhiều khó khó tao nó của chúng ta cho ta hỏi no. thì nên muốn tao thì cho nên một ta họ vừa vừa cộng này nhở cũng có hàng đã nó nè đàn ông chế à? không nó lộ cơ cộng mù mó tự linh nó là cho cho nó cho con đợt nó chỉ thằng ấy sau ta là chỉ nên một cho khẩu ờ, hoàn tất nữa là sau khi có liên kết là nó cũng do sự đại lý sáng thế trong những năm nhỏ Đến đây mùa đang được ở thêm nợ nên một sau Facebook, Youtube Email, Winter, vô được cũng Đến đây giảm như cho link cho sẽ tạo nợ Nên mình tạo nên giảm cho cái tạo nợ ta thì Nên mùa mùa hoàn tất Mà có thể Điều chỉnh của tao là như Thì còn đợi đến mình tặng nó tôi thì nên mùa cho ta nhắn cho số nó là như vậy 직구야 리나스 bia này nó anh biên bia đại diện là nó cứ giờ chủ tao cho ta hồi xin à cái ít khó và gì nữa nhở ở bé bên cao và sĩ ban nữa nhở nên giờ khó giới thiệu nó nè giới thiệu nó mà nó giờ chủ và video tôi nhé quý chủ giới thiệu thì comment giới thiệu thứ gần cho link liên kết trong tờ kết cho trang mạng xã hội thế nên cho video chia này ạ thì nên mình sẽ là cho youtube là cho trong youtube là ô tao này đây là đây là mô đi nó tan thầu đi chứ thế nên chủ muốn liên kết đi nó theo nên 那么短的我交朋友我能体内终于吐了呀。thì do tiền nếu mình thì nó là anh nơi chỉ mua đại đại diện thiên là mua và đào tu tu giáo nhân đó nhở đào tu giáo nhân đó là gì sẽ đào cái chung youtube đã nơi chỉ mua chung youtube đấy youtube chỉ cho trai đâu à tuần cho video tặng là mà tùy thun là tua nữa nhở tua là thế nem ngon tùy thun là nem muốn đào tuần là tùy thu thế nên muốn bỏ bỏ đăng ký nữa nhở nên muốn bỏ đăng ký mù mà nếu thế liều à, chỉ thế chỉ tròn sẽ tan nữa nhở chắc còn lúc nào thì cô muốn nó sẽ um, mà đi chia sẻ thì có sai cho có sai ta thì có vừa chia sẻ theo à vừa ba tao cơ cho họ ba tao có mình chỉ cần đợi cần đợi là họ spam bắt đầu họ youtube do thì cuộc khẩu video nó ba tao có thì con chồng qua nghe like trong cuộc thế nó ừ, có gì theo ở chào à đâu tụ ờ, sáng là tập bớt tập cả nó tập phòng là lùi đó cơ tiền lúc xếp bên trong này ạ giờ có một tập bớt là gì của còn là lúc còn là giờ tận đây xí giờ có chỉ tắm mua là thì có con chỉ tuần hiệu ờ, có sẵn lâu theo của ờ, con nhẹ nhớ cả lúc xếp bên trong nó sống xe thì có trao có trẻ nó sẽ cùng sao giờ chúng tôi nhé